Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với nội dung là tại sao Dũng không mua cổ phiếu giá giảm trong đầu tư chứng khoán ạ. À, có rất nhiều bạn à, vừa qua có comment với Dũng là, là à, sao lại à, ông lại mua cái cổ phiếu khi nó tăng nó đắt đỏ như vậy mà lại không mua cổ phiếu giá giảm. Và đây là cái phần rất quan trọng mà hôm nay Dũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về à, tại sao lại không mua cổ phiếu giá giảm như chúng ta đã biết thì trên thị trường chứng khoán thì có rất nhiều các phương pháp khác nhau đúng không rất nhiều phương pháp khác nhau rất nhiều hệ thống đầu tư khác nhau nếu chúng ta thấy là chúng ta phù hợp với hệ thống phương pháp nào thì chúng ta có thể đầu tư theo phương pháp đó à, tuy nhiên thì mọi thứ nó đều có những quy luật nhất định đúng không và hôm nay Dũng sẽ muốn chia sẻ với quý vị các bạn đó tại sao Dũng lại không mua những cổ phiếu mà nó đang giảm nghe vẻ nó đang rất là rẻ mà Dũng lại mua tại những thời điểm mà nó đắt nhất trên thị trường thế thì cái việc mà không mua cổ phiếu giá giảm mà lại mua những cổ phiếu mà tại thời điểm thường nó đắt nhất thì đây là một cái khái niệm mà có thể có một số các bạn uh, đang gọi là đầu tư giá trị chúng ta thấy rằng đó là đều vô lý đúng không ạ thế bây câu hỏi chúng ta đặt đầu tiên là nếu chúng ta lỗ khoảng năm phải năm phần trăm ạ nếu chúng ta đầu tư cổ phiếu bắt đầu nó cứ lao dốc xuống mà lỗ 5% phần trăm thì có phải là chúng ta để hòa vốn chúng ta lãi phải 5 phần phải 6 phần trăm hòa vốn đúng không ạ đấy là cái đầu tiên ạ à. câu hỏi tiếp theo là nếu cổ phiếu tiếp tục là lao dốc tiếp tục giảm nữa ạ và thậm chí nó giảm đến 40 phần trăm chúng ta có mua không ạ bởi vì lúc đó nó đang rất là rẻ đúng không ạ nó đang rẻ và thậm chí nó giảm nữa thì sao và chúng ta à, lúc đấy chúng ta bảo nó là chúng ta định giá cho nó đúng không ạ cho định giá ở ở đây giá này đang rẻ giá này đang tốt và cứ mua đi cổ phiếu này là cổ phiếu trong hai ba năm nữa nó có thể tăng mạnh hoặc là trong bao lâu đó chúng ta kỳ vọng là nó lên thế thì nếu chúng ta lỗ đến 40% thì rõ ràng một con số khổng lồ mới hòa vốn được 67% hoặc là nếu chúng ta bị lỗ 50% thì cái điều gì diễn ra chúng ta phải lãi 50% à 5 100% cho nó hòa vốn thế câu hỏi đặt ra là đầu tư mà chúng ta không quản trị rủi ro thế thì câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta không quản trị rủi ro và quản trị rủi ro của các bạn là bao nhiêu ạ nếu đặt ra câu hỏi là chúng ta cứ mua giá rất rẻ thì bây giờ quản trị của rủi ro chúng ta bao nhiêu và thứ hai là chúng ta biết là cổ phiếu chúng ta nó thời điểm nào nó dừng đúng không ạ đấy cái tiếp theo là chúng ta biết là thời điểm nào nó dừng nó, nó sẽ dừng giảm và tăng không hay là chúng ta chỉ nghĩ rằng đây nó rẻ chúng ta định giá xem là cái cổ phiếu này à, theo định giá có thể là nó một cái cổ phiếu như là ở đây cũng thấy là có một bạn bạn có nói là à, Dũng ờ, chia sẻ giá hiện tại nó là bao nhiêu 65 đúng không 65 phải phải 67 tức là cái giá mà lúc chia sẻ mà sao ông không mua là giá nó là nhờ 45,5 thì cái điều này có thể nó đang có cái gì đó chúng ta thấy là nếu chúng ta biết rằng là cái giá nó đúng 45,5 nó sẽ không giảm và nó dừng ở đấy mà chúng ta mua thì có lẽ là uh, chúng ta thấy là mọi người sẽ giàu giàu to đúng không ạ tại vì có bao nhiêu lần nó rơi xuống 45 thậm chí nó rơi xuống 30 nếu dưới rơi xuống 20 thì sao chúng ta có đo lường liệu nó rơi xuống 20 30 hay 10 không ạ ở trên nước Mỹ chúng ta thấy là những cái cổ phiếu như là cổ phiếu Yahoo Ờ, nó tăng rất là mạnh sau đó một thời gian nó biến mất trên thị trường mà cũng có rất nhiều cổ phiếu cũng tương tự như vậy ở Việt Nam có thời điểm như bông bạch tuyết đúng không nó trên sàn sau một thời gian nó biến mất thị trường chúng ta nhìn thấy gác thì sao gác có lúc thời điểm là 100 hơn 100 và sau đó thì nó xuống đến 20 ạ thế thì nếu mà nó xuống 20 thì từ 20 đến bao nhiêu thì để nó lên đến 100 đơn giản thế vậy thế thì cái câu chuyện mà chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là đầu tư nó là xu hướng uh, xu hướng là bạn xu hướng là bạn các bạn nhớ nhầm xu hướng là bạn và việc chúng ta đầu tư chúng ta cần phải nắm rõ là cái phương pháp nào phù hợp với chính bản thân mình bạn biết rằng là à, với chiến lược đầu tư giá trị á, phần lớn những nhà đầu tư giá trị là chủ yếu là nhà đủ ờ, nhà quản lý quỹ tất cả phần lớn họ là những nhà quản lý quỹ nếu chúng ta có một số tiền nhỏ mà chúng ta lại đầu tư theo chiến lược quản lý quỹ giống như là uh, chúng ta có một cái hàng tiện lợi mà chúng ta lại sử dụng một uh, chiến lược uh, kinh doanh của Vingroup thì uh, liệu đó điều đó nó có phù hợp hay không ạ? À? Đây là một câu hỏi mà uh, chúng ta cứ thử bàn luận như nào. Mọi người chúng ta phải bàn luận ạ. À, Dũng không muốn nói là đây là đúng hay sai bởi vì trên thị trường là cứ chiến lược lao dốc là mua lao dốc là giá rẻ mua đó là chiến lược của các bạn và nó chiến lược này nó phù hợp với những ai đang sử dụng chiến lược đầu tư tăng trưởng ai sử dụng những chiến lược như vậy ờ, các bạn có thể theo dõi thì nếu các bạn thấy là Mark Amy ờ, ông đạt lợi nhuận 250 phần trăm một năm với chiến lược đầu tư tức là uh, theo xu hướng thì chúng ta thấy rằng là có phải ông bị dở hơi không ạ hay là chúng ta đầu tư theo ở uh, Warren O'Neill có lẽ là nếu chúng ta xem những cái thời điểm mà ông uh, William O'Neill ông mua thì có lẽ chúng ta có lõi là uh, bảo ông chắc chập mạch mất rồi sao ông này lại lại ờ, đầu óc nó có thể tiềm cận thế khi mà toàn mua những người điểm cao nhất nếu chúng ta quay trở lại mo những người mà có thể chúng ta gọi là thiên tài hoặc là weak off tất cả cái điều đó chúng ta cần phải uh, xem xét lại xem là cái chiến lược của mình có phù hợp hay không ok ạ đó là những cái điều gì mà Dũng uh, muốn chia sẻ với cá nhân của mình bởi vì Dũng đang sử dụng một chiến lược đầu tư khác à, một số bạn thì bảo là kiến thức ở đây nó nó quá ít hoặc là nó nó nó không không nhiều hoặc là nó um, đại khái là nó nó không thấy là hấp dẫn thì các bạn nữa này lý tử long đấm một quả đấm á, bao giờ bạn thấy là một quả đấm ông đấm bằng nghìn phát bằng mười nghìn phát thì ông mới thành thạo một cái mẫu hình bạn hiểu thực sự là nếu bạn đọc mà bạn cảm giác hiểu ngay thì chứng tỏ là bạn chưa hiểu hoặc là nếu một cái cái phương pháp mà bạn cảm giác nó đơn giản quá chứng tỏ bạn chưa hiểu bởi vì việc mà ở đây Dũng muốn nói rằng là thực sự những cái chiến lược phân tích kỹ thuật mà Dũng thấy trong rất nhiều năm qua những cái gì nó đơn giản nhất những gì đơn giản nhất mà chúng ta hiểu rõ bản chất thì nó lại có hiệu quả nhất chứ không phải chúng ta sử dụng hàng trăm các chỉ báo indicator mà chúng ta nghĩ là là nó sẽ hỗ trợ chúng ta thành công không có chuyện nào đó ạ và bây giờ chúng ta sẽ xem rằng à, Dũng biết rằng là có nhiều các bạn đây là comment Dũng thấy là à, cái việc comment đấy là điều tuyệt vời không ạ hay là một số bạn hỏi là mẫu hình nó ở đâu ạ mẫu hình thì có rất nhiều loại mẫu hình cùng là mẫu hình à, tách tay cầm nhưng có rất nhiều người chia sẻ nó không chính xác ạ tại vì chúng ta phải hiểu bản chất là gì ạ đầu tiên là gì ạ đó là quy luật mọi thứ nó tuân theo quy luật mà quy luật đầu tiên đó là quy luật cung cầu cung cầu nó phải giá khối lượng mà mô hình tách tay cầm nó không có giá khối lượng thì đấy là mô hình chia sẻ chưa cần nói cũng biết là nó không đúng đấy là một cái thứ hai là xu hướng á, mô hình tách tay cầm nó không nằm trong xu hướng tăng thì nó cũng là sai thế thì vấn đề ở đây là mô hình tách tay cầm nó lại liên quan đến là uh, quy luật nhân quả đó là cái gì ạ à? nó là cốt lõi của doanh nghiệp nếu mẫu hình tách cần không có cốt lõi doanh nghiệp thì nó cũng mất đi đúng không và chúng ta biết rằng là nó liên quan đến nỗ lực thành công đó là điểm pivot điểm pivot là điểm mua thì cái, cái vấn đề là chúng ta đầu tư chúng ta xem thì chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó nghe vẻ nó đơn giản nhưng chúng ta không nắm được cái gốc hôm trước thì ờ, Dũng nhận được một cái bạn đó là bạn mua cổ phiếu Masan được ở ờ, đỉnh ấy, bạn mua và bạn nhắn thì Dũng hỏi là ờ, bạn có xem video của Dũng ạ bảo có bảo anh khuyến nghị ở, ở vùng đấy thế thì câu hỏi đặt ra là thực ra họ không xem họ chỉ nghe là masan là tốt họ mua vào và vì sao masan lại tương tự như vậy hoặc một số bạn hỏi là cổ phiếu hpg đây là một cái video mà hpg dũng chia sẻ nếu bạn xem thì bạn sẽ hiểu rõ rằng là vì sao dũng đã đưa chia sẻ rất là lâu rồi mà sau khi chia sẻ xong chỉ một thời gian nữa nó tăng bởi vì dũng đã nắm được cái quy luật các bạn nhá quy luật thì chúng ta mới hiểu được ạ khi mà hiểu được cái quy luật đúng không cái nguyên lý đúng không thì hiểu được nguyên lý hoạt động của nó hiểu được nguyên lý của nó Ờ, thì chúng ta mới biết được cái, cái bước để chúng ta làm nên bên bây giờ chúng ta sẽ xem là với một cái quy luật một cái nguyên lý của một cổ phiếu đặc biệt nó tạo đáy nó chạy như thế nào thì các bạn biết là uh, mọi thứ nó không phải đơn giản uh, mà chúng ta biết đâu ạ tất cả nó đơn giản nhưng lại không đơn giản đơn giản với việc của chúng ta hiểu quy luật còn không đơn giản là chúng ta theo dõi theo kiểu như là cứ mong muốn là là là có một cổ phiếu nào để thành công ngay tại vì trước kia các bạn cũng thấy là thường là Dũng chia sẻ rất nhiều cổ phiếu nhưng cái cái điều đó nó không giúp cho chúng ta thành công điều đó nó làm cho chúng ta thất bại nhiều hơn ạ tại vì Dũng biết rằng nhiều các bạn lên trên diễn đàn Dũng đặt câu hỏi các bạn các bạn có phải là quy luật của bạn là ngày ngày lên diễn đàn theo dõi xem người ta phím cổ phiếu nào xong chúng ta mua vào sau đó thì chúng ta xem là cái tài sản chúng ta NAV chúng ta nó đang tăng hay là đang đi xuống đây là cái mà chúng ta có thể nhìn rõ luôn là tài sản chúng ta nó đang đi xuống hay đi lên đúng không ạ chúng ta nhìn thấy rõ luôn ạ nên cái việc cái điều này Dũng nghĩ là nó rất là là quan trọng với chúng ta bởi vì khi mà chúng ta không biết rằng là chúng ta đang ở đâu thị trường không biết là quy luật nó diễn ra không biết là nguyên lý nó hoạt động nào mà chúng ta mua sau đó thì lỗ thì cũng thể đổ lỗi cho cái ông Dũng này hôm trước phím hàng thế chúng ta đổ lỗi một cách và lên có thể nói những cái điều nó không tích cực nhưng nếu như ai đã hiểu phương pháp ai đã hiểu được nguyên lý thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ nó rất tuyệt vời nên ở đây đó là Dũng sẽ nói với bạn đó là ờ, không bao giờ Dũng mua cổ phiếu đang dốc dốc xuống đấy là hoặc là Dũng không bao giờ thấy là cổ phiếu giá rẻ so với phiên trước Dũng mua bởi vì đó là không phải nguyên tắc của Dũng nên một số các bạn thấy là không phù hợp thì các bạn thấy là các bạn có phương pháp khác à, các bạn cứ mua đi ạ bởi vì có thể cho bạn lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm còn với phương pháp của Dũng thì cái việc mà để tạo ra lợi nhuận trong một năm 50 hoặc 100 phần trăm một năm nó không có gì phải là uh, quá khó cả nó thực sự là đơn giản nếu các bạn đã ứng dụng cái phương pháp của Dũng trong suốt thời gian vừa qua những cái bạn nào đã hầu đờ, học được một tháng rồi các bạn cũng sẽ có kết quả ngay hoặc là video vừa rồi Dũng đang chia sẻ khoảng độ ba bốn phiên rồi ba bốn buổi rồi thì các bạn cũng thấy là nó có sự khác biệt đầu tiên chúng ta sẽ nói về một cái quy trình của một cái ờ, cổ phiếu cũng như là thị trường chung trong VSA thế thì cái quy trình đó nó gồm những bước gì chẳng hạn nếu các bạn biết rằng là cái cổ phiếu các bạn đang thấy ở đây khi mà nó lao dốc á, thì cái điều đầu tiên chúng ta sẽ nhìn ở giai đoạn chúng ta pha A pha A là giai đoạn nó có thể giảm đến 3 đến 4 nhịp thậm chí nhiều hơn chúng ta không thể nó biết khi nào nó dừng đúng không khi nào nó dừng và chúng ta biết rằng là thường thì trước khi dừng nó có một cái vùng hỗ trợ chúng ta gọi PS là cái vùng hỗ trợ mạnh đó, chúng ta gọi hỗ trợ mạnh hỗ trợ mạnh là gì khi mà cổ phiếu giảm lao dốc đấy ờ, thì chúng ta thấy là nó sẽ dừng lại và nó không giảm nữa tuy nhiên thì bạn biết rằng là mọi thứ nó đều tạo ra một sự bất ngờ tạo ra một cái cái chúng ta hoảng loạn đó là trước khi PS xuất hiện cái PS này các bạn nhìn là đó là một cái quá trình mà cổ phiếu dừng không giảm nữa và nó sẽ có một đợt giảm rất là mạnh Đấy, giảm rất mạnh tức là cổ phiếu có thể giảm sàn giảm sàn liên tục thế câu hỏi đặt ra này này nếu bạn mua những cổ phiếu ở trong đoạn này bạn lỗ 5 phần trăm lỗ 10 phần trăm lỗ đến 3 40 phần trăm thì điều gì sẽ diễn ra với tài khoản của chúng ta điều gì sẽ diễn ra với NAV chúng ta bởi vì chúng đầu tư chúng ta phải nhìn vào cái tài khoản chúng ta xem nó mất bao nhiêu chứ không phải chúng ta cứ nói trên thị trường là ờ, mua đi rẻ lắm chúng ta hãy nhìn thực tế và xem chúng ta lãi được bao nhiêu hay là lỗ bao nhiêu hay là thực tế sau bao lâu chúng ta có lợi nhuận đấy cái câu chuyện chúng ta đừng có uh, nghĩ rằng là như thế là tốt mà quan trọng là chúng ta phải nhìn vào tài khoản chúng ta nó như thế nào thế các bạn đã thấy rằng là ở ờ, trong quá trình mà nó giảm rất mạnh thì chúng ta SC đúng không SC thì cái việc mà nó tạo ra chúng ta gọi là vùng quá gì ạ quá bán quá bán tức là bọn nhà đầu tư tức là chúng ta gọi là nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bị bán rất là mạnh ở những cái vùng này tức là họ bị hoảng loạn bởi vì cổ phiếu giảm liên tục và sau đó nó xuất hiện một vùng SC chúng ta gọi là gì ạ, quá quá bán SC này nó có thể sau SC này nó có thể tạo ra một cái quá trình hồi thông thường các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta nếu chúng ta có những ai học về cái phương pháp mà chúng Dũng uh, chia sẻ đó là chúng ta bắt đáy ở vùng đáy này thì chúng ta có thể là mua được một nhịp từ SC lên đến AR Đấy. vì sao đã có vùng AR bởi vì cái vùng AR này nó gặp cái vùng kháng cự đây đây là vùng kháng cự cái vùng kháng cự này là nguyên nhân uh, dẫn đến là rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ ở đây này khi nhà đầu tư thua lỗ đây đến cái vùng này họ sẽ phải bán ra bởi vì Ờ, họ không bán ra thì nó sẽ có những cái đợt test à, trong giai đoạn pha chúng ta thấy là sau khi giảm rất mạnh thì nó lại hồi hồi sau đó thì à, hồi nếu chúng nó bán ra nó lại test lại và quá trình này nó sẽ có thể có một lần test đây chúng ta gọi là một lần test hai lần test và thậm chí ba lần test nhiều cái lần test à, chúng ta đặt số gọi là vì sao lại test bởi vì nếu các bạn là big boy các bạn là nhà đầu tư lớn hay là tổ chức thì điều gì sẽ diễn ra bởi vì các bạn cần phải thu gom cổ phiếu đúng không ạ cần phải thu gom cổ phiếu giá rẻ rồi gì chúng ta phải mua lên ở giá cao thế thì cái quá trình thu gom ở trong ở phe B này nó test có thể test đến một năm có thể test đến hai năm có thể test hai ba tháng chúng ta biết được thời điểm nào nó lên không và thậm chí là có những cái cổ phiếu mà nó không có chất lượng nó thể lao dốc và nó không mau lên được thế thì tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu ở trong đoạn này để mất rất nhiều chi phí cội đúng không chúng ta có bao nhiêu tiền ạ à? có 500 triệu 1 tỷ thậm chí có 10 tỷ chăng nữa bạn nào có 10 tỷ chẳng nữa thì chúng ta cũng chả có cần phải là uh, mua sớm làm gì cho nó mất chi phí cơ hội bởi vì trên thị trường nó có quá nhiều các cổ phiếu thành công đúng không quá nhiều cổ phiếu mà nó nó là những món hời nó là những món tuyệt vời sao chúng ta lại mua ở trong cái giai đoạn B này giai đoạn mà chúng ta thấy là giai đoạn khó khăn mà chúng ta biết rằng là đầu tư nó là gì ạ xu hướng đúng không ở trong đầu tư bất động sản thì bạn biết rằng là gì người ta có một cái câu danh ngôn nó là gì? địa thế à, thứ nhất là địa thế thứ hai là địa thế thứ ba là địa thế tức là cái địa thế mới là gì ạ cái yếu tố quan trọng địa thế mới là cái gì ạ là cái cái để người ta có thể đầu tư vào một cái một cái bất động sản thì trong đầu tư về chứng khoán thì người ta cũng nói là gì ạ à, xu hướng xu hướng là bạn xu hướng là số một xu hướng là phải đầu tư theo xu hướng thế vậy nếu cổ phiếu đang sideways sao sao chúng ta lại mua hay là cổ phiếu đang lao dốc chúng ta lại mua à, chúng ta đặt thực ra thử xem xem là à, ờ, chúng ta đã thực sự là lợi nhuận chúng ta mua ở những vùng đó chúng ta xem lại kiểm chứng lại xem là cái khả năng thành công của chúng ta là bao nhiêu đấy là cái đo lường rõ nhất chứ không phải là chúng ta cứ theo cái cảm tính tại vì cảm tính không quan trọng mà quan trọng là à, bạn có bao nhiêu tiền thế thì sau khi mà chúng ta thấy là ở, ở phía trên này các bạn thấy là cái điểm đầu tiên là cái điểm của chúng ta vùng kháng cự và thậm chí nó có thể vượt và chúng ta thấy cả một vùng này là vùng kháng cự rất mạnh để cổ phiếu vượt qua vùng kháng cự này chúng ta biết rằng nó cần phải rất nhiều thời gian rất nhiều năng lượng đúng không rất nhiều năng lượng và thứ hai chúng ta thấy là những cái vùng ở dưới này cái vùng thấp nhất của cổ phiếu à, vùng kháng cự uh, hỗ trợ thì các bạn có thể theo dõi những cái video về Dũng chia sẻ đặc biệt là các bạn mới bắt đầu trong um, những chuỗi video về cơ bản thì các bạn biết là khi mà cổ phiếu gãy đúng không đi qua những cái vùng hỗ trợ này bị gãy chẳng hạn đây là chúng ta gọi là bị gãy gãy xuống thì điều gì sẽ diễn ra thì tất cả các nhà đầu tư người ta mua ở trong cái vùng ở pha A pha B này, này họ đang kỳ vọng là cổ phiếu sẽ lên nhưng không những họ không lên và họ bị thua lỗ thì dẫn đến họ bị bán đúng không nhà đầu tư nhỏ lẻ họ bán đây câu hỏi đặt ra là nhà đầu tư nhỏ lẻ họ không bán thì sao nhà đầu tư nhỏ lẻ không bán thì sao nếu nhà đầu tư nhỏ lẻ họ không bán ở cái pha C này thì nó có thể giảm sâu nữa và thậm chí là nhà đầu tư có thể bị thua lỗ rất là nặng nên chính vì vậy thì chúng ta không thể khôn vặt được với nhà đầu tư tổ chức nhà không thể khôn vặt được với thị trường bởi vì thị trường nó là gì ạ thị trường nó là số 1 nên việc mà chúng ta đầu tư mà chúng ta chống lại thị trường thì điều thất bại nó là hiển nhiên thất bại nó hiển nhiên đi chúng ta đi một đi trên đường thì chúng ta đi xuôi gió nó sẽ dễ, dễ đi hơn rất nhiều so với đi ngược gió mà nếu chúng ta lại đi thì ngược bão thì điều gì sẽ diễn ra bão nó sẽ cuốn chúng ta đi thế thì cái việc mà chúng ta đầu tư khi mà cổ phiếu giá giảm hoặc là đang lao dốc thì chúng ta giống như chúng ta đầu tư gọi là ngược bão ạ thế ở đây các bạn biết rằng là thế trong quá trình mà chúng ta đầu tư chúng ta biết rằng là cổ phiếu muốn tích lũy muốn tích lũy dài để bên tăng mạnh nếu tích lũy ngắn nó tăng mạnh không ạ à? vậy đấy đấy là quy luật này à? quy luật lượng đủ chất đổi lượng đủ chất đổi các bạn có kiến thức thì các bạn mới kiếm được tiền các bạn phải có gì ạ có có rất nhiều kiến thức và hiểu biết về thị trường chúng ta mới kiếm được tiền còn không có kiến thức thì chúng ta làm sao có có có kiếm được nhiều tiền đúng không nên lượng nó là lượng tức hiểu đây là, là kiến thức kiến thức thứ nhất là kiến thức ở đây là kiến thức chuẩn kiến thức tư duy chuẩn còn kiến thức mà không chuẩn tư duy chuẩn thì chúng ta cũng không kiếm được tiền thế thì cái việc mà sau khi bị rũ bỏ hay chúng ta là nó xuất hiện pin thế cái pin này, nếu một số các bạn học rồi viết a vẫn xem lại một số cái video của viết a pin nó có ba dạng pin tức là khi một cổ phiếu giảm uh, giảm gãy cái vùng hỗ trợ này với khối lượng lớn và giá giảm mạnh thì xu hướng là giảm tiếp bởi vì quá nhiều nhà đầu tư họ bị thua lỗ họ bán ra và uh, nhà đầu nhà cái thì họ không tội gì họ phải phải gì ạ à, họ đỡ làm gì cho nó mệt bởi vì họ, nếu họ mua thì mua ở giá thấp hơn nó còn tuyệt vời hơn thậm chí là cổ phiếu này là cổ phiếu nó đang gọi là có vấn đề thế nhà cái họ còn bán ra chứ đúng không nhà cái còn bán ra sao họ phải mua vàng thế sau khi pin thì cái loại thứ hai mà dũng thấy là nó xuất hiện đó là nó giảm rất mạnh à, nó gãy toàn bộ kênh nó giảm giả sử như là ở thị trường chung nó có thể giảm 20 điểm sau đó cuối phiên nó chỉ giảm 5 điểm hoặc là cuối phiên nó không giảm thì đây chúng ta gọi là pin đúng không khi, khi mà cái pin này nó diễn ra các bạn thấy không ạ khi cái pin này diễn ra thì bắt đầu nó có cái điểm cái đợt hồi và trong cái hồi này nó tạo ra đây chúng ta nhìn đấy ạ nó tạo ra tạo ra gì đó là mẫu hình vai đầu vai ngược nhớ đây nhỉ nó tạo ra một cái mẫu hình vai đầu vai ngược khi nó tạo ra mẫu hình vai đầu vai ngược các bạn thấy không đây là một cái bên này bên vai và với này là bên vai vai ngược và chúng ta sẽ có những cái điểm mua ở đây và khi cái những điểm mua ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ xảy ra hai trường hợp trường hợp thứ nhất là nó lên đến cái vùng kháng cự này đây là vùng kháng cự sau lên bầu cử này nó lại không lên nữa nó giảm xuống và đấy chúng ta gọi là lướt sóng các bạn hiểu chưa khi nó lên đến trên cái vùng này này nó không thì à, không tăng nữa thì chúng ta là gọi là lướt sóng nên đến vùng này chúng ta phải chốt lời bởi vì khi nó lên đến vùng cái vùng mà chúng ta gọi là nó hình thành một xu hướng mới á, thì chúng ta thấy là nó sẽ có thể vượt qua đỉnh năm hai tuần hoặc nó có quá trình tích lũy ở đây thế thì các bạn biết rằng là trong cái quá trình tích lũy này các bạn nếu các bạn hiểu rõ hơn này đây chúng gọi là PLPS LPS là gì ạ đấy bởi vì ờ, chúng ta sẽ có rất nhiều khái niệm trong này tại vì trong cái video này có lẽ là Dũng sẽ uh, chưa chia sẻ hết được cái vi các bạn trong một cái tổng thể như này nhưng các bạn đơn giản đó là như là LPS đó là một cái quá trình biến động thu hẹp đầu tiên là biến động rất là mạnh bởi vì có quá nhiều nhà đầu tư người ta bị thua lỗ họ bán ra hoặc chốt lời bán ra sau đó biến động thu hẹp biến động tức là thu hẹp tức là cái biên độ dao động nó nhỏ dần và khối lượng nó nhỏ dần trước khi nó bước vào hãy đây chúng ta nhìn này L đây là lps này biên độ chúng ta thấy không nó nhỏ hơn nhỏ hơn đến lúc nó cạn kiệt thì nó sẽ tăng tiếp còn nếu nó dao động lớn thì nó sẽ giảm tiếp nên đấy là một cái khái niệm để chúng ta nhìn là một chúng ta nắm rõ được là đó là quy luật đúng không ờ, quy luật nó là, quy luật nó là quy luật cung cầu khi mà nó tích lũy xong nó vượt qua đỉnh nó vượt qua đỉnh vùng này thì nó phải là những nhà đầu tư ở đây họ thua lỗ họ phải chốt lời đúng không họ phải chốt không phải là thậm chí là không phải chốt lời mà thậm chí là họ bán ra để hóa vốn những nhà đầu tư ở đây họ chốt lời đúng không vì họ đã có lãi một mảng rất lớn nên cái quá trình này chúng ta sẽ đo lường được xem là cổ phiếu có bắt đầu đi lên pha D và pha E này đó là lúc mà chúng ta kiếm được lời nên nếu trong đầu tư chúng ta biết là cái pha A pha C và D và E là pha kiếm được nhiều lời nhất không phải là cái pha mà chúng ta mua bắt đáy ở đây các bạn hiểu chưa ạ đấy đấy là cái mà chúng ta không nắm rõ được thế thì test nó là test cung tức là kiểm tra xem là cung ở đây nó còn nhiều ít nếu mà cung tức là cung ở cái vùng này này nó còn nhiều so với cái lượng mà nó bán ở đây thì có thể có những đập hồi như là giảm tiếp Đấy. tại vì cũng nhiều thì tội gì người ta phải bán lên tại vì nếu các bạn đầu tư các bạn cần phải đặt ra câu hỏi là nếu tôi là big boy tôi là nhà quản lý quỹ tôi là những cái người mà chúng ta gọi là uh, có rất nhiều tiền thì tôi có bao giờ mua ở ở những cái vùng này không nhưng đến vùng này chúng ta lại mua ở những điểm cao nhất đây đến vùng này chúng ta lại mua điểm cao nhất đây là những điểm điểm cao nhất khi hình thành LPS và khi mua xong các bạn thấy là cổ phiếu như là cổ phiếu như là HPG đúng không HPG lúc đấy mua rõ cao nó vẫn tăng không phải mua ở đây các bạn nhớ không không phải mua ở đây không phải mua ở vùng này bởi vì chúng ta đầu tư xu hướng nên Dũng muốn nói các bạn một lần nữa đó là xu hướng là bạn xu hướng là bạn đây là một cái hệ thống VSA thì trong hệ thống này thực sự nó mỗi một phần này nó sẽ có rất nhiều cái chi tiết nhỏ nên ở đây Dũng chỉ chia sẻ cho các bạn tổng quan để các bạn biết được đó là gì ạ chúng ta một cái quá trình tích lũy lại thấy nó cần phải một cái quy trình như vậy mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta đầu tư nó không khác gì chúng ta đi đánh đề đánh những con lô tại vì lúc đấy nó có thể có lúc lần đúng có lúc lần sai nhưng chúng ta mất cái phương hướng đầu tư của mình ok và chúng ta sẽ thử xem là thực tế trên thị trường chúng ta sẽ xem mới một vài cổ phiếu à, một số các bạn sẽ nhận thấy rằng là à, cái cổ phiếu như là SHB khi mà chúng ta cứ mua mua giả sử nếu một số bạn mà thấy nó rẻ đúng không chúng ta thấy rằng ở đỉnh cao nhất là 12 xuống bao nhiêu ạ xuống 9 ờ, nó cũng rẻ rồi xuống bao nhiêu xuống 8 nó cũng rẻ rồi và chúng ta thấy là xuống 6 ờ, nó cũng vẫn rẻ đúng không chúng ta thấy là khi mà xuống 6 nó vẫn rẻ chúng ta xuống bao nhiêu ạ à, xuống dưới 6 nó vẫn rẻ thế nếu các bạn thấy là nếu các bạn mua ở giá 11 xuống 6 thì các bạn thấy các bạn uh, có bao nhiêu tiền ạ các bạn lỗ bao nhiêu ạ để các bạn có bao giờ nghĩ từ cái giá 6 này nó lên đến giá bao giờ 11 12 không ạ à? câu hỏi đặt ra chúng ta thấy có bao giờ để mua cái giá đấy không ạ chắc chắn là không đúng không ạ bởi vì cái giá này mà để mua nó về 11 12 có thể đến đây chúng ta sẽ không không thể cả nhưng chúng ta biết rằng là trong gì ạ à, trong biết a à, để đây chúng ta biết rằng đây nó tích lũy đây đó đây là cái vùng sc tức là nó giảm đây là cái vùng ar cái giảm mạnh nhất của nó đúng không ar nó hỗ trợ và nó lại bán tháo chúng ta thấy không bán tháo một đợt nữa tại vì nếu chúng ta nhìn này chúng ta biết rằng từ cái điểm này xuống cái điểm bán tháo này nó giảm bao nhiêu rồi chúng ta tính phần trăm chúng ta sẽ biết được là nó khủng khiếp như nào đúng không ạ từ 8 bây giờ nó xuống bao nhiêu 6 chúng ta mất bao nhiêu phần trăm ạ từ 8 xuống 6 đúng không hai điểm đấy, nó khoảng 30 phần trăm chúng ta lỗ 30 phần trăm và sau đó này chúng ta này nó hồi đấy chúng ta ép ra này nó hồi này hồi nó gặp vùng kháng cự thì nó phải test lại nó test lại tiếp ạ à. và nó test lại tiếp thậm chí là test lại này thì các bạn thấy không ạ tức là nó kiểm tra lại cái đáy này này Đấy. kiểm tra mỗi lần nó kiểm tra lại cái đáy này nếu những cái đáy mà nó kiểm tra nó càng nhỏ khối lượng càng nhỏ thì nó cho chúng ta biết cái lượng cung là đã gì à, đã cạn rồi tức là cái lượng cung của nhỏ lẻ bị thua lỗ cạn rồi nhưng khi mà đến vùng này các bạn biết nó phải làm gì nữa nó phải có một cái bước là rũ bỏ hết các nhà đầu tư yếu phí ở đây đúng không rũ hết rũ một lần nữa và chúng ta thấy là thời gian tích lũy từ bao nhiêu từ thời điểm tháng 7 đúng không đến tháng 5 tới hơn một năm bạn có ờ, nếu bình thường bạn có tiền bạn có cơ hội bạn gửi tiết kiệm bạn làm bao nhiêu thứ rồi mà bạn vẫn cứ đeo bám nó mà chúng ta biết rằng nó có lên đấy không không thể biết được đúng không đây chúng ta nhìn này sau khi nó tích lũy này đấy, chúng ta nhìn đâu ạ đến bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng thậm chí là những đáy này nó phải rũ hết ạ à, nó thủng hết ạ à. nên việc của chúng ta đầu tư chúng ta thấy là chúng ta không có công thức đúng không chúng ta không có công thức đây nó phải rũ toàn bộ cái kênh này không công thức khi nó rũ xong thì bắt đầu nó bắt đầu mới quay lên đúng không rũ xong nó mới quay lên đúng không đây rũ xong nó mới quay lên đây rũ đây đấy đây rũ xong gãy chưa gãy xong chưa đấy, thì những cái điểm này chúng ta mua đúng không mua điểm này nó lại rũ test lại nữa đây là test và sau khi test thì chúng ta thấy là những cái điểm vượt qua đỉnh này đó mới là cái điểm mà chúng ta mua đây vượt qua đỉnh và sau khi vượt qua đỉnh thì chúng ta đã đỉnh năm hai tuần đây đúng không ạ đây là đỉnh năm hai tuần đúng không ạ đây là những công thức lps là biên độ thu hẹp đúng không à, đây đỉnh năm hai tuần và chúng ta thấy rằng là đây LPS biên độ thu hẹp đấy là biên độ thu hẹp nó giảm cái biên độ thu hẹp và chúng ta có những điểm mua tiếp theo vậy chúng ta có phải toàn mua ở mức giá cao nhất thay vì chúng ta cứ bắt đáy ở đây không ạ đến cổ phiếu này Dũng cũng đã chia sẻ rất kỹ ở trong giai đoạn thị trường rất là xấu như này đây là cái cách thức hoặc là một cổ phiếu tiếp theo các bạn thấy là VCR đây các bạn thấy là một cổ phiếu VCR cũng là cổ phiếu cơ bản cũng không được tốt lắm như các bạn thấy là nếu các bạn mua ở đây rẻ không ạ chúng ta cứ mua giá rẻ mua giá rẻ do một ai đó mách nước thì chúng ta thấy rằng điều gì sẽ diễn ra Đấy, điều diễn ra thế khi mà mua giá rẻ như này đúng không cứ tích lũy mua giá rẻ có bao nhiêu cổ phiếu cứ tích lũy đi ngang lại rơi xuống cứ đi đi ngang lại rơi xuống chúng ta biết là là bao giờ tạo đáy không câu hỏi đặt ra chúng ta biết bao giờ nó tạo đáy không tại vì trong khoảng độ như trong khoảng độ nửa tháng là nó đã thay đổi rất là nhiều rồi nên vấn đề ở đây nó vẫn đang tiêu cực như sau ở à, nửa tháng sau là nó đã tăng rất mạnh rồi thế thì chúng ta cũng thấy là nó bị gãy kênh này hay chúng ta gọi là pin đấy chúng ta gọi thế là bị gãy kênh pin này đấy gãy pin và sau khi pin thì chúng ta thấy là bắt đầu nó bước vào một chu kỳ tăng đấy, chúng ta pin này nó bước vào chu kỳ tăng những cái điểm mua như này và chúng ta thấy là nó hết chu kỳ thì nó lại về mo thế thì việc một cổ phiếu chúng ta mua giá rẻ nó hết chu kỳ có thể thậm chí nó xuống dưới tận đây đấy chúng ta có rất nhiều cổ phiếu tương tự như vậy SRC để cho chúng bạn biết rằng là nếu những ai mà xem mà chúng ta thấy là chúng ta không hiểu về bản chất á, mà chúng ta dựa vào đây rất nhiều cổ phiếu này nó lên đến đỉnh nó rơi nên hôm qua Dũng chia sẻ là chiến lược đầu tư gì ạ các bạn nhớ ạ chiến lược đầu tư lướt sóng một cái chiến lược đầu tư lướt sóng thì bạn thấy là có những cổ phiếu chúng ta cần phải lướt sóng nhanh có những cổ phiếu mà chúng ta cần phải đây đây là những cổ phiếu mà à, Dũng ờ, cũng đã đạt những thành tiệu rất là là cao của khối này đấy khi mà xong đó thì nếu không bán ra đẹp, một số bạn bán ra thì chúng ta sẽ thấy phía trên này dao động rất lớn và chúng ta sẽ có thể mất tiền đấy nó về mò đấy chúng ta thấy không về mò và một số các bạn đã thấy là cổ phiếu Masan đấy ạ khi nó đã chạy ờ, mô hình vai đầu vai rồi đúng không vai đầu vai thì đây chính là cái điểm mua và đến nó dao động đây là bán chứ không phải là mua các bạn nhớ nhá đến khi nó dao động đây là phải bán chứ không phải là mua nên khi mà chúng ta biết rằng là một cổ phiếu mà những cái vùng này này là cái vùng mà khi nó chạy Đấy, chúng ta phải nhận diện ra cái này là lướt sóng hay cái đầu tư dài hạn phải nhận diện ra từng cổ phiếu một lướt sóng hay đầu tư dài hạn đúng không nhiều ông thì ờ, bảo là ờ, cổ phiếu này không hiểu sao nó tăng mạnh thế nếu bạn là big boy thì bạn bán được đây không bạn có bán được đây không bắt trận bắt buộc phải bán cao hơn nó kéo lên để bạn bán ra nên muốn để bán ở mức giá này thì phải kéo cao hơn bán nữa nên ở đây Dũng thấy rằng là việc mà chúng ta hiểu rõ đây là PNG nhỉ một số bạn là 45 đây là 45 đúng không ạ đây có bạn chia sẻ là 45 45 là giá nào đây chúng ta xem là giá 45 là giá nào ạ ở đây xem là uh, ờ, tại vì ờ, bạn chia sẻ một cái giá này là ở đây Dũng xem tại vì Dũng cũng không quan tâm đến cái giá bao nhiêu Dũng chỉ quan tâm đến xu hướng đấy ạ đấy ạ giá 45 năm ạ đây chúng ta sao lại mua giá 65.7 đây là câu hỏi để bạn có thể xem xem là thực tế 45 năm nó nằm đâu ạ đây chúng ta để ý một chút ạ chúng ta có mua thấp nhất ở đây à, mua thấp nhất ở đây thì cũng không đến mức giá này đấy là một cái thứ hai là mua những vùng dùng này chúng ta biết ở đây nó có gì ạ nó có có giảm tiếp không ạ thế nên ở đây nó vẫn chưa là xu hướng nó lên đến đây nó vẫn được test lại các bạn Đấy, nên cái việc mà chúng ta hiểu rõ là chúng ta phải mua những điểm này điểm này mới là an toàn sau khi nó test lại đấy điểm này mới là an toàn đấy có thể nó vẫn chưa chắc là an toàn nhưng mua điểm này cái khả năng thành công nó lên đến 80 phần trăm khả năng mình thua lỗ nó chỉ khoảng 20 phần trăm thôi thế bây chúng ta chọn 80 phần trăm lãi đúng không nên nếu chúng ta mua vùng này mua những vùng này có thể đây chúng ta thấy giá nó rất rẻ rồi so với chu kỳ trước đấy ạ nếu tính ra rẻ đây nó rẻ không ạ đấy, so với đây nó rẻ không ạ đến đây nó rẻ không ạ đến đây rẻ không nhưng nếu chúng ta thấy rằng là nó có thể giảm rất sâu nữa và chúng ta không biết được vì sao chúng ta lại mua ở những điểm này có thể chúng khi mà nó mua mua lên đến đỉnh nó lại rơi về giá cũ nên chúng ta ở đây chúng ta không phải là chúng ta mua nó và chúng ta sẽ thấy rằng là trong tất cả cổ phiếu bạn sẽ biết rằng là có rất nhiều cổ phiếu giả sử như cổ phiếu ờ, Park chạm đấy trên cả một cái vùng này tôi sẽ không bao giờ mua ở trong những cái quá trình nhưng nếu bắt đầu cổ phiếu nó bắt đầu xu hướng đi lên này đây là bắt đầu xu hướng đi lên à, những cái đường trung bình nó lên có dòng tiền lớn lúc này tôi sẽ xem xét để quan sát xem là cái quá trình tích lũy ở đây như nào và thậm chí có thể mua giá 26 27 thì cái cổ phiếu này những cái cổ phiếu này Dũng sẽ phân tích sau nhưng các bạn biết rằng là Dũng sẽ không bao giờ mua ở những quá rẻ như này hay không bao giờ mua khi nó chưa hình thành mẫu này mô hình và là những cổ phiếu như là BIDB chẳng hạn thế à, một cổ phiếu BIDB khi mà nó tạo ra mô hình vai đầu vai trong trường hợp mô hình vai đầu vai thì với khối lượng nó lớn như này Dũng sẽ không mua nhưng nếu mà nó bắt bứt phá đi lên đỉnh rồi ạ à, đây là bứt phá đi đỉnh khối lượng lớn lớn rất là mạnh đó, khối lượng rất tăng mạnh rồi mà nó test lại thì lần sau nó quay trở lại thì tôi sẽ mua các bạn ạ tôi sẽ mua ở vùng này đấy là cái cách để chúng ta thấy là nó đã test lại rồi tôi sẽ mua câu hỏi là sao không mua ở đây hay mua ở đây mà lại mua điểm này bởi vì điểm này nó an toàn nhất chúng ta thấy là cả một cái quá trình này nó không lên nhưng nếu tôi đã mua sau xác nhận này thì tôi tin chắc là cái khả năng được 5 đến 10 phần trăm 20 ờ, phần trăm nó là rất là cao đấy là cái cách thức mà tôi hoạt động trong cái trình đầu tư của mình hoặc là một cái cổ phiếu như là H um, DC ạ đây là cổ phiếu rất là tuyệt vời đúng không ạ thì khi mà cổ phiếu này giả sử nó tăng như này thì trong những vùng này tôi sẽ không bao giờ mua tôi sẽ không bao giờ mua ở trong những vùng này một số tôi chia sẻ là cái cổ phiếu này rất là tuyệt vời các bạn ạ nhưng ờ, tôi sẽ không bao giờ mua khi nào cổ phiếu bắt đầu vượt qua cái đỉnh này này vượt cái cực ngã cự này với khối lượng lớn thì tôi sẽ bắt đầu mua thế có cái việc gì nó khác hẳn nếu bảo là mua ở đây ạ nếu bạn mua ở đây Đấy, bạn mua ở đây các bạn biết là các bạn mua ở đây hoặc là mua ở đây có khác nhau không ạ nó không khác nhau nhiều lắm nó chạy rồi các bạn mới biết thôi ạ à. chạy rồi các bạn nói làm chả được nhưng nếu mà các bạn mua ở đây các bạn thấy là các bạn đo lường được xem là lượng cung cầu nó đang ít nhiều thì khi nó xác nhận nó sẽ tốt hơn rất nhiều hoặc là một cổ phiếu khác đó là cổ phiếu FPT ở ờ, cổ phiếu này Dũng sẽ làm một video để phân tích cổ phiếu này trong cái à, buổi ngày mai thế các bạn biết rằng là việc mà áp dụng cái phương pháp hệ thống đầu tư tăng trưởng của Dũng thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đã có quá nhiều cổ phiếu mà khi mà Dũng chia sẻ từ những cổ phiếu như là thì giới số nó cũng đều là công thức giống nhau ở ờ, thời điểm này Dũng đã mua và Dũng đã có chia sẻ rất là kỹ cho nhiều người tham gia thời điểm này cũng Dũng đã cũng mua chẳng thế và thời điểm này là bán rồi ạ và cũng có những cổ phiếu như là HSG đây các bạn sẽ thấy là sau mua điểm này mà không mua trước mua ở đây nó rẻ đúng không ạ mua nếu chúng ta mua ở đây rẻ thì có phải nó có khi là nó lao dốc không ạ rất nhiều cổ phiếu tăng như này xong lao dốc xuống nếu đến vùng này bạn thấy nó rẻ không ạ rẻ hơn so với vùng này liệu chúng ta ra mua đây không nhưng Dũng sẽ mua khi mà cái quá trình này nó vượt bao nhiêu vượt 16 năm vượt 17 nhưng nó phải đợi thêm khoảng đó ờ, ờ, ba bốn tuần nữa Dũng mới mua thế có sự khác nhau gì với những cái cổ phiếu này với cổ phiếu khác không và chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta có một hệ thống phương pháp phù hợp với tính cách phù hợp chính con người của mình đặc biệt là chúng ta hiểu rõ về nó về nguyên lý về hoạt động của nó về quy luật hoạt động của nó về gì ạ à? những cái quy trình của nó tại vì nắm được những cái điều đó chúng ta mới thành công đọc sách thôi có rất nhiều người đọc sách là làm giàu từ chứng khoán nó gọi là đọc sách là làm giàu của của Weir, của napoleon đấy có rất nhiều quy tắc làm giàu nhưng chúng ta không có giàu được bởi vì chúng ta biết và hiểu rồi cấp độ biết và hiểu là cấp độ thấp nhất đúng không cấp độ mà mà cấp độ phải thực hành trong quá trình thực hành chúng ta phải biết đánh giá phân tích tổng hợp thì chúng ta mới có gì ạ à, có nhìn rõ được Dũng biết rằng Dũng nói điều này có thể một số anh chị em sẽ không hài lòng không vui lắm nhưng đây là sự thật ạ à. cái gì sự thật bởi vì chúng ta có thể nghe một video nào đó người ta nói bao giờ chúng ta nói có thể dễ nghe hơn những cái điều khi mà giúp nói nó mang tính chất là là là thực sự muốn giúp chúng ta có thể cải thiện được quá trình đầu tư cũng như là cải thiện được cái tư duy của mình nên dũng ờ, không có ờ, ý ám chỉ ai cả mà dũng chỉ mong muốn là giúp cho chúng ta cộng đồng đầu tư chúng ta tốt hơn bởi vì ở trên thị trường những cái chia sẻ video của dũng như này rất là ít dũng nói khẳng định là rất là ít và những cái chia sẻ những cái kiến thức Ờ, cụ thể như này rất là ít nên bạn nào thấy nó quá đơn giản thực sự là bà càng thấy nó quá đơn giản thì thực tế chứng tỏ là chúng ta chưa biết gì bởi vì thực tế nó là rất là khó nói là quan trọng là khi mà chúng ta hiểu rõ rồi thì nó lại đơn giản còn nếu chúng ta xem lướt qua mà thấy nó đơn giản thực sự là hoặc là chúng ta thấy là nó nó nó nó rất là là là, là cái gì đó nó sơ sài quá thì chúng ta nghĩ là thực ra chúng ta không hiểu chúng ta mới sơ sài nhá nếu chúng ta giống như thiền ấy, thiền mà chúng ta ai ở trong trạng thái là thiền sâu rồi chúng ta biết là thiền mới là khủng khiếp như nào nên ở đây nó cũng giống như thiền thôi nếu bạn cảm giác là nó thiền một cách đơn giản thì chứng tỏ bạn chưa vào thiền đơn giản thôi ạ à, một lần nữa thì à, à, xin cảm ơn à, quý vị các bạn thì hôm trước có một số các bạn có nói đăng ký kênh của Dũng nhưng không thấy là những buổi chia sẻ này có có uh, những cái báo phát thì cái phần đó khi bạn đăng ký kênh ấy, thì bạn nhấn chuông ạ bạn đi căng cái kênh thì bạn nhấn chuông ở phần bên dưới để vì mỗi cái buổi tối khi mà Dũng phát có thể có hôm Dũng phát được 8 giờ có một số hôm thì phát 9 giờ có hôm phát đến 11 ờ, 12 giờ nên cái việc mà khi bạn bạn thấy rằng là ờ, bạn Dũng ờ, đăng phát lên thì cái chuông của bạn sẽ báo thì bạn sẽ biết ngay thì Dũng mong rằng là việc mà chia sẻ các bạn thì cũng muốn là chia sớm hơn khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ tại vì có những hôm Dũng có một chút thời gian bận ở đó không thể chia sẻ sớm hơn được nên đây là những video mà Dũng mong rằng các bạn sẽ học được à, điều gì đó ở trong video này và nếu các bạn thấy video này thực sự hay thật sự dễ thì hãy đăng ký kênh của Dũng để uh, chúng ta lại tiếp tục uh, xem những video tiếp theo vào ngày mai xin cảm ơn rất nhiều